Música chỉ cho biết những điều cần thiết cho ta yêu mình Chúa yêu, học yêu như Chúa yêu để làm cuộc sống thêm tình thân ái thêm tươi đẹp hơn. Để yêu như Chúa yêu phải học kinh thánh thôi nơi chỉ cho biết những điều cần thiết cho ta. ân cần thăm yêu học yêu để làm cuộc sống thêm tình thân ái thêm tươi đẹp hơn để yêu phải học nơi chị cho biết những điều cần thiết cho ta ân cần thăm chỉ khó khăn ân cần ta